đói rồi à? Ừ. Hôm nay em muốn ăn gì? Chỉ có mỗi đậu thôi Có mỗi đậu với rau khoai lang thôi Em nhem có ăn không? Có ăn à? Ôi trời ơi, đấy, con gì nó làm em ngứa đây này Trời ơi, gãi một cái mà lông bay tứ tung vậy Em muốn chị làm món gì? Em muốn chị làm món gì? Thật mà, hôm nay không có thịt đâu, chỉ có đậu thôi đây này <laughs> Em đứng luôn à? Này, với đi Nha, với đậu đi Với được chị cho nha em ăn luôn đấy Này Nham là một chàng trai thích ăn uh, rau xanh Đúng không Nham? này bây giờ phải ăn đấy nhá không là là chị nói rồi đấy ông chị xấu hổ với mọi người lắm ừ. quả đậu đấy quả đậu này có thể luộc hoặc là sao em không ăn à <laughs> thế để yên chị tìm rau khác nha đây lại là một món rau nữa đây là rau khoai lang em có muốn ăn rau khoai lang không ừ, không cho không cho em ăn không dạ vâng á à, chị cho thì em phải ăn hết đấy nha không như quả đậu lúc nãy đâu nha nha em vâng đi ừ nào quay đây đây đây này em ăn cái đầu non này Ui rồi ôi ăn rồi Ăn ngon chưa Kiếp Dạo này béo quá rồi Ở nhà cách ly chỉ có ăn xong lại ngủ thôi Nên là phải ăn rau vào để cho nó giữ eo Không nó béo phì ra toàn mỡ là mỡ thấy chưa ăn ngon rôn rốt em ăn đi ăn không em ăn cái lá này này tôi đang nuôi một con thỏ đấy thực ra nha em là thỏ đấy chứ không phải là mèo đâu các bác ạ nó chỉ là đội lốt một con mèo thôi chứ nó là con thỏ mà hay là nó là con lợn nhỉ lợn cũng ăn rau mà ừ, em là con gì nhem nhem nói đi nhem có phải là con mèo không <laughs> hủy là phải hay là không Hôm nay cho các bác chiêm ngưỡng cái mặt của em này Nhem ăn nữa không? Chị lấy cái cây mới cho em ăn nhé Em không ăn cái này nữa à? Cây này em ăn hết lá rồi còn gì nữa anh sâu lại cào ghế rồi thôi nha nha em không thích ăn nữa rồi bây giờ lấy một cái cây mới đây cây này nhiều lá hơn này vẫn đang ăn con thỏ ở đây thỏ ơi vẫn ăn vẫn đang ăn thơm ngon đến lá cuối cùng từ em phải nhai đi chứ nghe tiếng rất là rồn rột có cần cho tí gia vị vào không ừ? đây nha mọi có rau mới này tiếng xe máy ngoài đường chứ có gì đâu nè chán rồi Em ăn no rồi Em không ăn nữa đâu Bây giờ là đến giờ các bạn Nhỏ ở ngoài xóm bắt đầu chơi ở Mỹ đấy Em có muốn ra đấy chơi không? Ừ? Ra đấy các bạn bắt nạt đấy Did and see <laughs> Vlog ăn rau của nhà em đến đây là hết rồi Hẹn các bạn vào vlog những ngày tiếp theo nha